anh làm gì sai những nước mắt khi em bước ra đi Buông tay anh em đi, em quên câu chia ly Chỉ là gì vang, nhạt nhòa anh nghĩ về em oh, Đã cố gắng níu giữ nhưng em thu về anh Tim anh đau nhưng vẫn muốn yêu em ở lại Để rồi em bước chẳng cần nghĩ suy Cho anh mộng mơ từng ngày từng ngày trong nắng hay Quá khứ kia của anh Başlarını savcam mekanı ra đi Buông tay anh em đi, em khuyên không chia ly Chỉ là gì vậy, nhạt nhỏ anh nghĩ về em giờ ta quên đi khoảnh khắc có nhau và ta thầm cảm ơn vì ta từng có trong đời nhau nhau là trên tình bạn ở dưới tình yêu tuyệt vời biết bao nhiêu khi có người nuông chiều đôi ta ở trên tình bạn ở dưới tình yêu tuyệt vời biết bao nhiêu khi có người thấu hiểu giữa chốn đại dương xa xăm ngục khơi giờ biết em ở đâu anh đi tìm em để với bớt niềm đau